VUSE 209 khi ờ, chạy thử nghiệm ờ, trên những cung đường ờ, thành phố Rạch Giá để xem như nào chạy cực kỳ nhẹ nhàng qua những cái khúc cua thì vô lăng đánh lái rất là nhẹ chạy thẳng luôn sang bên kia luôn cái này nữ chạy cũng vẫn là ok nha các bạn các anh chị mua về cho bà xã đi chợ hoặc đưa rất con đi học là rất thoải mái cái này là bản gia, à, gia đình cam kết là xe gia đình không có kinh doanh taxi hay là dịch vụ gì cả Với mức giá bản 209 này chỉ là 285 triệu đồng Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên ờ, YouTube và trên Fanpage Hôm nay ô tô Kiên Anh xin ờ, quay chiếc xe Toyota Vios bản E sản xuất 209 1.5 máy xăng mà ô tô Kiên Anh mới lấy về với cái phiên bản này ô tô Kiên Anh cam kết là không đâm đụng không ngập nước không taxi và không dịch vụ xe gia đình 209 bản E với hai à, thắng đĩa thắng đĩa là thắng đĩa 4 bánh Hiện tại à, chiếc xe ô tô này à, đang được để tại à, cơ sở 1 của ô tô Kiên Anh, khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Với mức giá giao bán hiện nay là 285 triệu đồng. Bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách ở xa. Cái nước sơn là còn rất là đẹp. Sơn Tota Vios siêu bền siêu tiết kiệm đồ đạc cực kỳ dễ thay những cái phiên bản này anh chị nào mà mua về sử dụng cho gia đình hoặc là taxi hoặc là về chạy dịch vụ thì có lời rất là có lời vì nó rất là lợi xăng 100 km chỉ trung bình 5 đến 6 lít xăng trên 100 km mà thôi đây đây là bản E nhé Vios E Vios E thì nó được cái trang bị là 4 tháng đĩa quý khách muốn nổ chiếc xe này là đè ba chiếc xe này là phải đạp cái ờ, chân côn thì đè ba thì nó mới, mới mới nổ máy được cam kết là không có đâm đụng ngập nước sơn thì đã có sơn giảm tút rồi giảm tút đã có rồi quý vị có muốn xem xe thì liên hệ trực tiếp với Kiên ở ô tô Kiên Anh cơ sở 1 khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang số điện thoại là 0983 45 7763 và 085 88 44 999 để được hỗ trợ và tư vấn mua chiếc xe này gần Tết rồi rồi vừa rồi tôi đã quay được cái ờ, cái ờ, bên ngoài cho anh em coi bây giờ là sẽ đi vào những phần chi tiết của từng ờ, bộ phận chiếc xe này nhé gương đã được tích hợp gương cụp này gương cụp điện này. khi mình lốc chìa khóa vào thì là gương nó sẽ cụp này chỉnh điện và tự cột điện, cột điện tự động. Mâm. Mâm đã được trang bị là mâm R15 nhé. Mâm đúc 5 chấu rất là đẹp này. Nguyên bản của nó này. Thắng ABS. Tất cả các lòng rè là không có cái dấu hiệu gì là mục mọt gì cả. Giảm sóc là đi vào vẫn là cực êm. Bộ lốp này chỉ còn khoảng chừng 70%. Đây, hệ thống đèn pha halogen cực kỳ sáng và rất còn mới này rất là mới này đây là đèn gầm phản xạ đa chiều giúp cho quý khách đi ờ, ban đêm là bật nên bật cái đèn gầm mà đi là bắt đường bắt sáng rất là tốt vào buổi tối này. Với chiếc xe này ô tô Kiên Anh bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách với mức giá là 285 triệu đồng. Thương lượng chút chút thôi Và một chút thương lượng về để làm lấy lọc cho quý khách thôi tại vì gần Tết ô tô kia anh bán với cái giá là cho quý khách là mua được chứ để ra Tết là giá nó sẽ cao hơn ạ. đây hệ thống đèn pha bên tài còn rất là mới rồi đây là bánh trước bên tài lốp còn khá là đẹp này mâm đúc nam chấu bộ lòng già phía trong này. giảm sóc là còn rất là êm cực kỳ êm Động cơ VTTI Đây là đèn à, chiếu hậu Bên tải Đều là tự cụp hết các quý vị Kính zin của xe này, Theo xe này Rồi bây giờ quay cái phần cánh cửa Phía trước bên tài Đây Cái hệ thống tắp bi của nó này không có dấu hiệu gì là mòn miếc cả nhá. cái này là chủ xe người ta đã trước là nó là cái cái cái này nó là màu bạc chủ xe người ta kỹ người ta dán cái này lên thôi người ta kỹ người ta dán lên thôi cái lốc khóa này còn khá là mới các uh, hốc rè hốc uh, cánh cửa này vẫn còn những cái sơn này, vết sơn này. hốc cánh cửa này. loa chét này không có dấu hiệu gì một tí thì gọi là mục mọt gì cả nha quý vị cam kết là không có đâm đụng taxi hay là dịch vụ gì cả đây đây là sùng chỉ của cánh cửa bên tài đây sùng chỉ là còn zin nguyên phía trong này là sơn zin hết sơn zin hết siêu bền siêu tiết kiệm và đây là những cái thông số của nhà sản xuất này bản phiên bản à, Vios E209 này là phiên bản lắp ráp trong nước Đấy, còn cả những cái tem rồi chúng ta đi vào phần nội thất luôn đây là nội thất đây là cái à, phiên bản điều khiển à, gương này cái này là chủ xe đã cho thêm cái độ thêm cái bộ điều khiển điện tức là mở cốp sau mở cốp sau ở phía đằng sau bằng điện gương gương đều là gương tự cục chúng ta lốc cửa vào thì sẽ gương sẽ tự cục hệ thống vô lăng không có mòn miếc gì vẫn còn rất là sáng và mới không có dấu hiệu chai sần gì cả khá là ít bây giờ chúng ta xem là bao nhiêu km nhé Rồi 154 ngàn Chiếc xe này đã đi được 154 ngàn Không có lỗi, không có gì hết Đây nó đang nổ máy lên là cực kỳ êm Đó, nổ máy lên đã Hầu như là không có nghe thấy tiếng máy gì cả Âm thanh CD là 6 đĩa Dàn lạnh thì cực mát đây củ số đây củ số còn rất là mới không có bị mờ hay là chai sần gì cả nhé. trên bản hai túi khí này một túi khí bên đó và một túi khí bên này bản đây là có hai túi khí âm thanh 6 đĩa là vẫn còn hoạt động rất là rất là hay trần nỉ đèn cực sáng chìa khóa zin theo xe nhé khóa zin theo xe học để đồ các học để đồ chất liệu này này nó vẫn còn vẫn còn vẫn còn cái cái cái độ độ ấy của nó đàn hồi của nó đây tắp bi uh, tắp lô đây cực mới chiếc xe này là không cam kết là không có taxi hay là dịch vụ gì cả xe gia đình Đây là phía cánh cửa phía sau bên tài Những cái uh, tem này Nút bảo vệ trẻ em này Tem này Đấy. Hệ thống sùng chỉ là còn zin nguyên Còn nguyên Không có va chạm hay là cấn đụng gì cả chủ xe kỹ là người ta đã lót những cái à, tấm à, carbon vô đây này carbon vô đây chống chày hệ thống à, trong phía trong cánh cửa này nách cánh cửa sùng chỉ ô tô kia đang quay kỹ cho quý vị coi xem chi tiết như nào để cho quý vị dễ mua và dễ xem được những chiếc xe này trần nỉ là trong là còn rất là mới này trần nỉ trong cực kỳ mới người ta đã bọc thêm cái lớp uh, ni lông ngoài này những à, cao su của do cánh cửa này. nếu mà xe mà chạy nhiều hay là xe taxi ấy, thì những cái này nó sẽ rách nát hết này hoặc là nó xẹp nhiều xẹp còn đây là không có bị đây lốc cửa cái hệ thống à, khóa cửa vẫn còn mới rất là sáng đóng là nghe cục cộp cộp đây là bánh phía sau bên tài cũng được trang bị thắng đĩa và chiếc xe này chúng ta coi là có những cái ờ, đây là những cái cua lốp quý vị coi là những cái cua lốp những xe này là cua lốp vẫn còn nguyên chứng tỏ là xe này là xe gia đình và chạy cũng rất là giữ gìn xe này các hệ thống lòng trong lòng rè này không có mục mọt gì cả nhé đèn hậu phía sau còn khá là mới đây là cái à, cốp khoang để đồ cực kỳ rộng với những cái chất liệu nỉ là vẫn còn nguyên các thông số này thông số gầm rất còn rất là sáng cực kỳ sáng đấy còn cả nguyên cả những cái à, cái cái những cái tấm đệm à, của của zin theo xe này. chủ xe kỹ là người ta lót chống sét chống ồn với ờ, cái phần này rồi nó đã lót rồi lốp sơ cua lốp sơ cua còn khá đẹp còn khoảng 7 80 phần trăm lốp sơ cua này Đấy. còn cả những cái cục kê những cái cục kê đội này nó vẫn còn rất hiếm xe là còn những cái này cục kê đây sùng chỉ của cốp phía sau còn zin nguyên nhé quý vị khá là sáng rất là sáng đấy sùng chỉ Từ cái giờ nốt bấm chì này Không có cấm được cấn đụng gì cả nhé quý vị Đây là đèn hậu Bên phụ phía sau Sơn này Những cái phần sơn ở phía dưới nó cũng đã có giảm tút rồi Chứ không phải là không đâu Đây là lốp phía sau bên phụ Mầm đúc Ai có nhu cầu ờ, thì xin liên hệ ô tô Kiên Anh xem xe trực tiếp tại khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang với mức giá bán chiếc xe này hiện hiện nay chỉ còn là 285 triệu đồng bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách khi quý khách mua chiếc xe này về sử dụng thì cực kỳ yên tâm vì nó nó còn rất là khá là mới và và và xe này rất là bền sản xuất 209 bản E đây là cánh cửa phía sau bên phụ Đấy Sùng chỉ đây Sùng chỉ là còn nguyên Kể cả những cái tem này là cũng vẫn còn nguyên này Cái tem này là cảnh báo trẻ em này. Nốc cửa trẻ em này. Đấy những cái giòn cao su Quý khách mua chiếc xe này là ô tô kia anh là cam kết là xe còn cực kỳ ngon Ngon lắm Đấy Đây là cánh cửa phía trước bên phụ Tapi là không có dấu hiệu gì là chai sần gì cả Đây sùng chỉ đây Ốc hai trăm tám mươi lăm triệu về không phải làm bất cứ một cái gì cả chỉ có trang bị thích trang bị thêm thì trang quý vị có thể trang bị thêm được cái màn hình Android 10 in ở phía trước kìa thay cái màn hình đó đi thì là cũng được còn không thì quý vị nào thích độ zin của xe thì để nguyên thế cũng được không có sao cả đây là cái nách cửa phía trước bên ờ, phụ ấy đây còn rất là sáng và mới không có một dấu hiệu gì là mục mọt gì cả quý vị đây, cái tem này. xem xe trực tiếp tại khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang rồi bây giờ chúng ta sẽ coi phần máy của chiếc xe này xem như thế nào nhé bình thùng rất là thẳng mỏng đây là bánh ờ, trước ở bên ờ, phụ vẫn còn khá là đẹp rồi chúng ta sẽ coi cái phần ờ, trái tim của chiếc xe này vẫn còn đang nổ máy nha quý vị xe vẫn đang nổ máy đấy hầu như là nếu mà đóng cửa chúng ta không không thể nghe được cái tiếng máy của xe đâu rồi lên cái thanh, thanh ràng đầu xe những cái thanh ràng đầu xe vẫn còn những cái đường gân có những cái vết này vẫn còn nguyên này vẫn còn nguyên xi si. đấy bát bèo sùng chỉ của tất cả xe sùng chỉ của cái nắp cabo này. sùng chỉ của nắp con cabo là còn zin nguyên hết kể cả những cái cục cao su này nó vẫn còn này tem này cái này mà chúng ta mua về cho gia đình thì cực kỳ yên tâm quý vị à, hoàn toàn yên tâm với chiếc xe này với mức giá chỉ 285 triệu đồng thôi sở hữu chiếc xe Toyota Vios bản E xe gia đình không kinh doanh taxi không dịch vụ nó xe đang nổ máy máy còn khá là đẹp Không có dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt gì cả Xe máy lạnh cực kỳ lạnh Cái tem nhãn vẫn còn nguyên Máy với công suất máy chỉ 1.5 100 km Tiêu hao nhiên mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 5 đến 6 lít Trên 100 km mà thôi Siêu bền, siêu tiết kiệm nhiên liệu mua về chúng ta mua về xài cho gia đình ờ, hoặc là chúng ta kinh doanh dịch vụ taxi thì hoàn toàn yên tâm nha quý vị Rồi vừa rồi ờ, tôi đã quay chi tiết những cái phần ờ, phía bên trong và bên ngoài của chiếc Vios 2009 này bản E với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 5 km 5 lít trên 100 km với mức giá bán hiện nay đang hiện tại đang để tại ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang mức giá bán chiếc xe này là 285 triệu bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách ở xa quý khách ở xa thì hoàn toàn yên tâm về chiếc xe này cam kết là không taxi không dịch vụ xe gia đình không tai nạn, không ngập nước. Có sơn giảm tốt rồi. Giảm tốt có sơn rồi, sơn zin không phải là sơn zin 100%. Đã sơn giảm tốt lại rồi. Giảm tút lặt vặt lặt vặt là có sơn rồi nhá, không phải sơn zin. Thì à, quý vị nào à, có nhu cầu mua chiếc xe này thì à, xin liên hệ với Kiên ở ô tô Kiên Anh. Số điện thoại là 0983 457763 và 085 8844 999 để ưu tiên được cái mức giá thấp nhất có thể mà ô tô Kiên Anh có thể bán cho quý khách với chiếc ờ, Toyota Vios bản E này. Rồi xin ờ, kết thúc video tại đây. Xin kính chào quý khách và chúc quý khách một ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ và thành công. Xin chào tạm biệt.